sao chết si chết si hỏi vụ Cơ gì hỏi gì mười mười gửi tối hỏi rồi cái dòng họ mình ờ, thấy cũng được quá à, còn à, liên hệ với nhau nói chuyện hỏi uh, hỏi gì si rồi hỏi gì nói rồi là người mà sản xuất ra mọi người à, sản xuất ra cái dòng họ này đó ai là người sản xuất cái dòng họ này mẹ mẹ duyên hỏi sản xuất cái gì nó nói sản thì sản xuất ra mọi người á chị hai người bảy tuổi là không rồi đây chị là nằm trong góc tới thui không thấy đường chị hai người bảy trời rồi thấy mẹ rồi giờ mở đèn lên là thấy hết trơn nè đó đẹp gái nè ờ, ờ, Jennifer nè đó chưa quay ba quay ba chi không quay ba trong gương á quay ba nè rồi sao quay ba trong gương rồi đó trời ơi Ở lại <laughs> mà trời ơi cái này đăng youtube chui cho nó vui chị hai mười bảy tuổi rồi mà còn hỏi nhưng mà chưa có câu trả lời chị hai mười bảy tuổi hả chị chị ba mười chị ba mười lăm hả con chín tuổi hả ừ. mày viên nhiêu bốn chục hả ba bốn bảy hả rồi goodbye see you game mười mười giờ rưỡi mười giờ bốn mươi tối á ngày mười lăm tháng mười một năm hai nghìn hai 15 tháng 11 năm 21 2021 2021 rồi à, à rồi goodbye see you